Xin chào anh em, để tiếp nối video thuốc điều quân thì sau đây mình giới thiệu với anh em một bộ chơi hack game trên điện thoại di động Cụ thể đó là game sóc đĩa anh em nha Cái game này cực kỳ cơ động, dễ chơi, rất phù hợp với những anh em đi làm công nhân Những cái giờ nghỉ giải lao hay là những giờ ăn trưa anh em tranh thủ chơi sóc đôi 3 tiếng bạc Kiếm đôi 3 triệu anh em gọi là lấy tiền tiêu vặt anh em nha Hay là những anh em bến bãi ngoài bến xe hay là những anh em là tụ tập là chơi ngắn chơi đơn giản đám cưới đám hỏi anh em nha thì để không làm mất thời gian của anh em mình sóc đôi ba tiếng để xem cái độ chính xác nó ra làm sao cái hàng này được chính xác 100% anh em nhá mình đầu tư một lần mình chơi mãi đầu tư một lần là chơi mãi cái link mình gửi về là dùng mãi mình sóc luôn này lẻ sóc này lẻ sóc tiếng này tiếp tục lẻ này anh em nhá cực kỳ chuẩn chỉ này một tiếng này tiếp tục lẻ này ba trắng hay ba đen ba trắng ba đen anh em nhá cực kỳ chuẩn chỉ chắn này nhảy cầu chắn này đánh một triệu chắn này sấp sấp đôi Tiếp tục thừa thắng sông lên đánh hai triệu chẵn này, sấp đôi. Với cái lẻ anh em nhá, lẻ anh em này, lẻ này, ba đen này. Lẻ sóc này, chẵn này, bạc cái chẵn cái lẻ rất là đẹp bạc anh em nhá. <clears throat> tiếp tục này, tiếp tục cầu chẵn này, đánh 5 triệu chẵn này. Sấp sấp đôi, cực kỳ chuẩn chỉ. Đấy, anh em vừa đánh vừa nghe nhạc rất là vui vẻ anh em nhá, nhạc chào xuân. Lẻ này, chuẩn chỉ trăm phần trăm mở này lẻ này ba đen lên ba trắng em nhá hai triệu hai triệu uh, chẵn này mở bạc này sấp sấp đôi cầu bạc nhảy này nè anh em nhá lẻ sóc này anh em thấy không độ chuẩn chỉ lên 100 phần trăm nó không như cái dòng bắt đi em đánh sóc đĩa bình thường chỉ 6 7 phần trăm thôi lẻ này càng này chuẩn trăm phần trăm anh em đầu tư một lần chơi mãi này lẻ này cầu lẻ anh em nhá anh em nhìn nó đơn giản thế thôi chỉ có chẵn với lẻ nhưng khi em đánh xanh chín cực kỳ là khó bắt cầu anh em nhá nó loãng bạc nó rất là khó đánh nhưng anh em có cái dụng cụ cho anh em đánh tuyệt đối trăm trăm câu lẻ này ba trắng này ba đen này cực kỳ chuẩn anh em nhá chắn này ba cầu nhảy này đánh 10 triệu chắn này sấp sấp đôi hai trắng hai đen tiếp tục chắn cho anh em này anh em thấy không cực kỳ chuẩn chỉ luôn anh em nhìn thì anh em biết lẻ chưa mở anh em đã biết là chắn hay lẻ thì anh em không thể thua được anh em đánh cứ đánh đều bạc như này anh em sẽ cuốn hết tiền của anh em cực kỳ nhanh gọn đơn giản chắn này anh em lưu thêm cho mình nhá thời gian mở lúc nào cũng được không phải là úp bát là mở ngay hay như nào đấy ai mở thì tiếng này bắt buộc phải là lẻ đấy nó mặc định nó phải là lẻ rồi chỉ khi anh em mua mình sẽ gửi cho anh em cái công thức và cách chơi nó làm sao cực kỳ đơn giản thôi đấy mình chơi tốc độ siêu nhanh mình có thể mở siêu nhanh đánh tiếng nào chuẩn tiếng lẻ sau tiếp cực kỳ nhanh em nhá tiếp tục lẻ em thấy không không cần phải tính toán không cần phải mất thời gian để nghiên cứu hay là có cái gì kỹ thuật cả vì cái này là cực kỳ cơ động rồi đấy anh em lưu ý nhá nhà mình hack tất cả các loại game trên điện thoại di động đấy bản app store hay bản cs play các dòng máy các loại game sóc đĩa hôm nay trong khuôn khổ mình làm video này thì mình à, giới thiệu anh em sóc đĩa nhưng mà bầu cua tài xỉu mình đều làm hết hack rơi trên điện thoại di động thì hôm nào mình sẽ giới thiệu anh em thêm những cái những cái phần mềm đó cực kỳ hiệu quả chính xác nhá chuẩn 100% luôn không sự sai số giống y chang y đúc với bộ môn sóc đĩa ở trong trong cái ờ, tải của set play anh em nhá chuẩn chỉ luôn này tứ đen sóc à ba đen sóc này tiếp tục lẻ này này anh em thấy chuẩn chỉ không chắn này cực kỳ chuẩn chỉ anh em nhá đấy vừa chơi vừa nghe nhạc rất là vui vẻ luôn mà cái bát này rất là to này sóc nhìn rất là thích mắt luôn nhìn nó rất là không bị dính quân anh em nhá chắn này đây là một cái game là rất là nhiều anh em chuộng thì mình ờ, tất cả các loại game cập nhật bản mới nhất là mình đều có anh em nhé đây mình giới thiệu anh em một cái game nữa cũng rất nhiều anh em chuộng này Đấy, cái game này nó không có nhạc nhưng mà nhìn nó cũng rất là bắt mắt này vị là vị ờ, bài này ba trắng này sóc này cực kỳ chuẩn vị luôn này vẫn là lẻ này em thấy ba trắng sang ba đen này tiếp tục lẻ này ba đen lên ba trắng này em thấy không cực kỳ chuẩn này lẻ này ba đen này tiếng này mình đánh tất tay vào chẵn này 10 triệu chẵn này anh em đánh tiếng này với mình này chẵn này cực kỳ chuẩn nha sấp đôi tiếp tục cầu chẵn này gấp khúc chẵn này lẻ bạc nhảy ba trắng lẻ anh em nhá cực kỳ chuẩn chỉ luôn mà cái bát này nó nhìn là cái bát cái cái bát cổ ngày xưa nhìn nó quay về cái thời hoài cổ nhìn rất là là là, là nhìn rất là, là thích anh em nhá lẻ tiếp này đấy nhìn chữ Trung Quốc nhá nhìn rất là giản dị luôn đơn sơ mà nó lại ăn được tiền nó lại chính xác lẻ này đấy thì ngoài game ra tất cả các game nhà mình đều có hết nha đấy mình thử anh em cái ờ, game này xem nào đấy, cái bát này thì là cái bát ờ, con này nhìn nó cũng rất là hay đấy sóc rất là sinh động bát nhảy nhảy rất là hay luôn mở bát này sấp đôi này vị thì vị villa anh em nhá anh em rất thích luôn này chưa đánh chứ này mình biết luôn là chắc trăm phần trăm là ba đen này anh em này mở này ba đen em nhá mình đánh mặt vị cho anh em luôn này anh em biết cái độ chính xác như nào rồi tiếng này tiếp tục là lẻ này anh em này ba trắng mở bát anh em thấy không cực kỳ chuẩn luôn mình đánh mặt vị này anh em biết cái độ chính xác của cái game nó như nào nói luôn tiếng này là sấp đôi hai trắng hai đen này anh em thấy không đấy vị villa nhìn cũng rất là thích này tiếng này tiếp tục hai trắng hai đen này mở này à tứ trắng tứ đen anh em nhá cực kỳ chuẩn chỉ luôn tiếp tục sấp đôi tiếng này mới là hai trắng hai đen này à tứ trắng <laughs> mình bắt vị tiếng một hai tiếng này hơi hơi lệch nhưng mà để nói chẵn hay lẻ chuẩn trăm trăm tiếng này lẻ này em thấy không cực kỳ chuẩn chỉ luôn tiếp tục lẻ này bát sóc vẫn biết luôn là chẵn này để lẻ em thấy không cực kỳ chuẩn chỉ tất cả các game bản cập nhật mới nhất nhà mình đều có anh em nhá anh em chụp hình gửi hình cho mình lẻ là nhà mình sẽ làm theo cho anh em cực kỳ đơn giản thôi mình sẽ cho anh em công thức cái thời buổi 4.0 rồi anh em ở xa mình sẽ gửi đường link cho anh em để anh em tải về chơi anh em lưu ý này đầu tư một lần chơi mãi anh em nhá không sợ mất không sợ thiệt vô tình mà con anh em nó xóa đi hay là anh em đi đâu hay là reset lại máy anh em lại alo trực tiếp lên số điện thoại 09843148 mình lại gửi đường link lại cho anh em để anh em tải đấy thì ngay ở bên mình sẽ hướng dẫn anh em cái công thức này kể cả trên xe mà lên trên app store thì đều là làm hết anh em nhá đấy đều là tải được hết những cái bản nào cứ mới nhất để anh em cứ chụp hình gửi hình cho mình đấy mình hướng dẫn cụ thể cho em một lần nữa này tất cả các game nhà mình đều cung cấp hết anh em nhá ví dụ như tài xỉu anh em nhìn thấy không rất là đẹp luôn mặt tài xỉu này đó, anh em đánh tài xỉu như anh em ở vùng miền trong uh, miền trong trong uh, Sài Gòn là uh, rất hay đánh tài xỉu cũng là rất là hay này đấy chỉ có tài với xỉu nó cũng giống như sóc đĩa hay là anh em đánh uh, bầu cua bầu cua cũng là một trong những cái game gọi là rất là chuộng ở trong miền trong anh em nhá đấy mình có thể cài tất cả các game nhưng trong khuôn khổ hôm nay làm video thì mình làm sóc đĩa cho anh em thôi đấy còn cái công thức để chơi bầu cua như nào thì mình sẽ nói ngắn gọn cho anh em ở một video khác đấy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em tất cả game nhà mình đều cung cấp hết anh em nhá anh em cứ chụp hình gửi hình cho mình đầu tiên ví dụ đây là cái máy à, Samsung anh em nhá thì anh em vào set play này và set play xong anh em tìm cái từ khóa là sóc đĩa ví dụ thế là anh em chơi cái hình gì game gì đấy tất cả loại vị các loại game mới nhất 2019 2019 này anh em nhá anh em chơi cái nào chụp hình cho mình mình sẽ làm cho, anh em đúng cái game đấy thì anh em lưu thêm rồi nhá không phải những là cài sẵn vào cái máy mà anh em có thể là máy người khác tải xanh chín về luôn trên xe play mình vẫn hack được đấy nó lại đẳng cấp là đẳng cấp cái chỗ đấy em nhá đây này có cả cái vị uh, chắn này nhìn rất là bắt mắt rất là hợp lý luôn anh em chụp hình sau khi chụp hình xong anh em vào Zalo Zalo này Zalo anh em nhá thì anh em sẽ ờ, thấy có cái mục của mũi tên trên này anh em bấm vào này anh em gõ số điện thoại của mình này 0984 anh em nhá 31468 thì nó lập tức nó hiển thị cái ra Zalo của mình anh em nhắn tin vào đây chụp hình ấy gửi vào Zalo cho mình sau khi nhận được cái tin nhắn đấy là mình sẽ biết được cái giao diện của game anh em muốn tải là anh em sẽ mình sẽ làm theo đúng yêu cầu của anh em hay là trên uh, App Store anh em nhá tất cả các game anh em chọn này anh em chỉ chụp hình thôi chứ không cần phải tải về anh em chụp hình mình sẽ gửi đường link y chang 100% anh em nhá đấy cái đồ này em đi với này chơi thoát ra lại chơi thoát vào lại chơi chứ không phải là phải chuẩn bị bến bãi hay là sòng sới hay là quân cán bát đĩa gì cái này chơi rất là xanh chín này nhờ anh em rất phù hợp với những anh em khi đi chơi những cái cái những cái chơi lúc tôi và chốc nhát là anh em chơi cái này là là cơ động cực kỳ gọn nhẹ luôn đẳng cấp luôn thì ngoài cái bộ môn hack game trên điện thoại di động thì nhà mình còn cung cấp tất cả các dụng cụ liên quan đến cờ bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game trên điện thoại di động dạy bài tay không anh em ở vùng miền địa phương nào chơi cái gì alo trực tiếp với số điện thoại trên màn hình này mình sẽ tư vấn miễn phí anh em 24 trên 24 tất cả các dụng cụ liên quan đến cờ bịp thì nhà mình có tầm nhà mình là đến tính đến thời điểm là tháng 8 là nhà mình đã có 15 năm kinh nghiệm trong cái thế giới ngầm này anh em nhá nhà mình uy tín là một số 1 luôn tất cả dụng cụ cờ bịp hack game nhà mình đều làm hết bản chuẩn full HD luôn cho anh em nhá thì anh em gần đâu qua đó nhà mình có ba cơ sở chính bến xe miền đông sài gòn bến xe mỹ đình bến xe giáp bát hà nội anh em lên xem hàng thực tế mua cái gì là nhà mình đều cung cấp cái đấy anh em nhá hoặc là lên giao lưu để anh em biết thêm nghề đấy hoặc anh em ở xa không lên được thì cái thời buổi 4 không rồi anh em gửi hình cho mình mình sẽ chụp cái đường chụp cái hình ảnh cho mình ví dụ chụp cái game anh em muốn chơi ví dụ như này chụp xong gửi cho mình là mình sẽ cho anh em cái đường link và cái công thức chơi để anh em chơi luôn giành chiến thắng tuyệt đối trong mọi cuộc chơi anh em nhá hãy là người tỉnh táo anh em nhá sáng suốt tỉnh táo chứ không chơi mù quáng chưa xanh chín thì cảm ơn anh em xem video